Khám phá thế giới 3D của TV Viera Sắc màu trung thực Thâm thẳm màu đen Và hình ảnh chuyển động 3D ấn tượng TV Viera 3D 600Hz Một thế giới 3D không gì sánh kịp Panasonic Ideas for Life